Xin chào anh em nhé à, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu hiệu quả nhất 2023 là dành cho anh em đi đánh tài xỉu bịp nhé Đấy thì cái ờ, đồ chơi tài xỉu bịp ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ ờ, tài xỉu báo dung bốn mặt Đấy thì đây chính là cái cách chơi tài xỉu báo dung bốn mặt nó vô cùng là hiệu quả cho anh em khi anh em đi sân chơi nhé đó thì hiệu quả như thế nào thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, thứ nhất là test cho anh em cái tăng tích của cái bộ hột này nó đảm bảo cái uh, nhu cầu cho anh em khi anh em đi sân chơi hay không Đấy, cái thứ nhất cái thứ hai nữa là và tôi sẽ test cho anh em cái hiệu quả của nó nhé Đấy thì bây giờ rất là nhiều anh em đấy, chơi cái uh, tài xỉu có dung bốn mặt này anh em nào mà muốn uh, chơi tài xỉu thắng thì anh em uh, nên chơi cái bộ tài, xỉu có dung bốn mặt này nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu có dung cú mặt này nhé. Đó. thì à, đây có ba cái bộ một tài xỉu báo dung mặt thì tôi sẽ lấy một mượn một bộ để tôi test cho anh em nhé mượn bộ test cho anh em Đấy, thì cái à, bộ tài xỉu bóng dung mặt này nó chỉ có duy nhất một hột thôi nhá thì anh em làm tay cái thì anh em có thể là cân mặt nhất của nó mặt nhất mặt nhị hay mặt mũ là lục đấy thì anh em sẽ cân anh em mà cân làng rồi anh em mà chơi đó còn à, anh em nào mà làm tay con mà anh em đưa được hột vào ấy đấy, đưa được hột vào sân chơi để cho người ta lắc thì anh em cầm cái máy báo dung này anh em mà có tỷ lệ thắng lên lên tới 90 95 phần trăm cho anh em nhé đó thì ờ, đấy là cái bộ đồ chơi tài xỉu bóng mặt nó chỉ có duy nhất một hột anh em làm tay cái được anh em làm tay con được nhá thì bây giờ tôi là test cho anh em cái tăng tích của nó này nhất là thử anh em làm châm này không hít này đúng không đấy, nam châm không hít đấy, thử cho anh em uh, giò kim loại này Đấy, giò kim loại này không có đúng không anh em đấy, không có này đấy, cho vào nam châm là nó kêu đúng không đó thì đấy chính là cái à, tăng tích của cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt này nó rất là ok đấy, khi mà anh em đi sân chơi thì anh em thử tăng tích thoải mái nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này đấy. máy thì anh em đi chơi thì anh em bật lên anh em à, đúc ở trong quần xì hay là ở trong uh, trong động được nói chung là anh em à, để đâu để anh em cảm nhận cái độ dung của nó dễ nhất thì cái bộ này nó báo như nào đấy nó báo cho anh em là một dung là con nhất hai dung là con nhị ba dung là con ngũ bốn dung là con lục đấy, thì còn ba con bốn không dung đấy, anh em cứ uh, anh em cứ để ý vào đó là anh em chơi đấy, cái nhịp dung của nó nhé thì bây giờ tôi vào test cho anh em năm bảy chén này cho anh em thấy hiệu quả đó nhé Đấy, nhưng máy này máy không dung này Đấy, không dung thì có mặt 3 mặt 4 đúng không mặt 3 mặt 4 Đấy, có mặt tam Đấy, cái này có ngũ này có ngũ thì anh em à, có 70 đến 75 phần trăm anh em đánh tài hoặc là anh em kết tài nhé làm cái thì anh em kết tài còn anh em đưa được hột vào thì anh em đánh tài Đấy. Đó, có mặt ngũ 456 tiếp tục cho anh em này à, như chén này thì anh em dùng hai dung hai dung là nhị đúng không nhị thì là anh em đánh xỉu Đấy, 75 phần trăm là xỉu đó nhị xỉu ba bốn không dung này Đấy, mặt ba mặt bốn không dung đó, mặt bốn không dung Đấy, chén này bốn dung này bốn dung là con lục đúng không Đấy, ván này anh em ờ, 80 90 phần trăm là anh em đánh tài đấy. hoặc là anh em đánh bầu cua trong đấy. ngũ lục tài cho à, ngũ lục cho cái con à, nhị hay tam gì đó đấy, tùy anh em nhé đó hai lục đó đó chính là cái à, bộ uh, tài xỉu có dung bốn mặt thì đây chính là cái cách chơi tài xỉu có dung bốn mặt mới nhất 2023 này dành cho anh em Đấy, để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em luôn thắng nhé